Chào các bạn Hôm nay mình sẽ ờ, giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mình mới làm ra Đó chính là cái sản phẩm ờ, máy tính toán Máy máy tính đỡ máy tính toán Phiên bản đầu tiên của mình Thì ờ, thì cái này nó không giống với mấy cái máy tính mấy cái tính thiệt đúng không bởi vì nó chỉ là ghi ghi chữ xong lâu nhớ vô tính đáp án không vì đây là phim đây là phiên bản đầu tiên nên là chúng ta nên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha thì uh, trong này thì chúng ta có thể chỉ có thể tính bằng hai cái giá trị giá trị một giá trị hai chỉ với những cái phép tính này hả à. sáu cái phép tính này và wow, ờ, chúng ta chỉ có thể tính bằng hai cái giá trị không nha cho chúng ta không nữa cộng ba cái uh, giá trị được nó chỉ có hai cái giá trị trong này thôi rồi ví dụ như là mình ghi 20 đây giá trị 20 giờ mình chỉ cần cộng trừ nhân chia hay gì đó mình thấy cái ờ, dấu đây đúng không mình nhấn vô là nó có sẽ có những cái phép tính trong này đúng không mình chọn cầm trước đi mình nhấn vô tính nó đáp án nó sẽ hiện lên trong này nó ghi là 70 vậy là trừ nhấn nút tính nó chỉ là 10 và dạ, 20 giá trị thứ nhất là 20 giá trị thứ hai là 10 nó sẽ trừ nhau bằng 10 rồi tiếp theo là nhân nhân thì cũng biết rồi nó sẽ nhân 20 nhân 10 là vậy đấy bằng 200 còn chia ấy thì à, bỏ hai số không này đi còn hai chia một là hai là đáp án nó chỉ là hai còn hai cái chia lấy dương chia lấy số nghiêng này thì cái này thì uh, cái đầu tiên đó chính là chia lấy dư nó sẽ nó sẽ nó nó không có nói cái uh, phép số chia đó mà là nó sẽ lấy số dư của cái để chia ấy nếu giống như bỏ số thập phân lấy số dư không giống như 25 mới 10 đây vậy là 10 vậy là 20 nó chia cho 10 được 30 nó chia cho 10 được nhưng mà có điều là 25 nó không có chia hết cho 10 rồi ta sẽ ờ, lấy dư là mấy đấy 20 chia 10 được bỏ hàng không đúng không dễ mình đang tính nè ừ, số dư nó sẽ là 5 đúng theo đúng theo luôn giờ mình đặt là 5 thì nó không có số dư giờ nó chia hết rồi mình đặt số 4 đi vậy là số 24 nó chia hết cho 4 nhưng mà 25 nó không chia hết cho 4 Vậy, vậy là lấy 25 trừ cho 24 Vậy là 1 đúng không Vậy lấy xuống dưới là 1 Mình lấy tính Nó chỉ bằng 1 đi Hay là mình có thể lấy 3 với 4 đi Nó chỉ ra bằng 3 Do giờ không là đáp án sẽ là số 0 Vậy không phải mấy Số 0 nên nó chỉ dư 3 Còn âm 2 Thì nó chỉ là âm 2 Vậy thì tiếp theo đó chính là chia lấy số nghiêng thì cái này là chúng ta ờ, sẽ chia chia cái là cái số đó rồi chúng ta ờ, chia chia lấy số nghiêng ấy nha yeah. chia 8 chia cho 4 thì nó sẽ không rồi chưa để giờ mình lấy số 9 đi thì nó sẽ bằng khai là 9 chia cho 4 ấy thì nó chỉ là à, số nó chỉ à, chia chia lại chia số nghiêng là nó chia nó chia chắc chắn chỉ bằng hai phẩy mấy nhưng mà người ta bỏ hai phẩy mấy luôn đặt là hai giây còn ví dụ như là 10 đây thì nó chỉ là bằng hai kiểu như vậy còn cái số còn cái việc mà số 8 này chia thì nó chỉ ăn ra nhưng mà nó không nó là à, mình sẽ sửa lỗi về đợi à, link dưới phần một tệ mới về update update cái link lại nha rồi giờ giờ mình đã giới thiệu cái sản phẩm này rồi thì thì mình sẽ đỡ cái link tải ở dưới phần một tệ và mình sẽ à, sửa cái lỗi chưa lấy số nhiêu này và à, update lại cái link nha giờ, giờ xin chào các bạn và bye bye